ui anh em có thấy không máu tụt máu mình tụt khá là nhiều nhưng mà bởi vì mình tăng vào ô hồi máu phun trăm máu nên lượng máu mất đi bao nhiêu thì khi mà đánh quái thì tỷ lệ hồi trăm máu khá là cao I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Vũ Đại Gaming Tiếp tục với chương trình review và giới thiệu nhân vật Hôm nay chúng ta sẽ đến với nhân vật Marin Một nhân vật gần như là đã bị mọi người làm quên Nhân vật thiệt binh hay còn gọi là RF Fighter Red Fighter Sau nhiều bản úc đây từ season 13 đến season 15 Thì càng ngày em nói càng bị ghẻ lành bởi sức mạnh bị giảm xuống cực kỳ nhiều bởi một lượng đam nhạt đi khá là đáng kể kèm theo đó khả năng PVP cực kỳ yếu thì hiện nay gần như người chơi RF càng ngày càng ít vậy có thật sự là đam nó càng ngày càng giảm hay không và khả năng PVP của em nó như nào cũng như là khả năng PVM hôm nay mình cùng các bạn sẽ thử xem nhân vật RF của season 15.3 cũng như là season 16 sắp tới sẽ có đủ sức mạnh để đi trên solo một mình hay không và khả năng đa quái của em nó như thế nào bây giờ chúng ta hãy đến với khả năng tên gọi của em nó let's go chúng ta hãy đến với map cube càng về sau thì chúng ta nên tẻ với map level cao một chút thì đừng khinh thường em nó với những cái map nhỏ này. bấm nào các bạn thấy điều gì không không hề đâu bấm nào quá là khủng đấm đấm đấm nhân vật này hiện đang sử dụng skill Dark Side hay Việt Nam thì còn gọi là skill ảo ảnh vậy điều gì làm nên sức mạnh của em nó trang bị của em đó như nào chúng ta hãy cùng xem ngay bây giờ đầu tiên tất nhiên bắt đầu sẽ đến với cái queen bốt cái áo choàng một cái áo choàng cộng 15 với 30 70 phần trăm đam được thêm vào cũng như là hấp thụ 73% đa cũng như mọi nhân vật khác và ốp của em nó sẽ là tăng speed tăng excellent đam đam hoàn hảo tăng agi và tăng thêm một chút năng lượng và ốp lemon cũng như là ốp đẹp với khả năng 200% phần trăm phòng thủ thành công đối với đám thuộc tinh cũng là một cái cảnh khá là có tiền nhân vật này cực kỳ đầu tư kèm theo đó là một set Cyber hết tất cả các star cộng 15 lúc giảm DD25 cái này chưa khảm cái này khảm DD75 set nhưng mà All Star chỉ có 7 cái này All Star 7 DD50 lúc một cái set tương đối ổn định chưa phải là set mắc giống như nhân vật sụt mình đã review được đó các bạn muốn xem cách build cũng như là trang bị của một số nhân vật khác như là DW hay là DK hay như chơi thì vào trang YouTube của mình và tìm video ở trong đấy thì mình đã từng review nhân vật sụt Witcher mắc đồ và set này chưa mắc tương đối ổn định đi kèm theo nó là một cặp vũ khí Blue Eye chưa khảm bài bác chưa khảm gì hết chỉ có đi trên PVM bên này khảm giảm trên sử dụng cộng 6 cũng là chưa mắc trên yêu cầu là 700 trên yêu cầu là 706 các bạn mình nhận ra một điều không ạ khi mà giảm đi 6 tức là yêu cầu của sức bánh cân để mang em nó sẽ được giảm đi 6 chỉ còn 700 so với bên này là 706 kèm theo đó là một cái pen vòng cổ 10% và 20 level một cặp ring 700 level phiên tai bên này phiên tai 750 cũng là gọi là ổn định chưa có gì đáng nói một cái ly ra còng chính với bốn khe khe đầu tiên sẽ là PVP với 770 khe thứ hai vẫn là PVP 770 khe 3 chỉ là PVM 870 và điều đặc biệt phút đít attack success Ray 2 10 10 10 khả năng phút đít tối đa và một cặp ring nhận phù thủy một cấp nhận vũ khí và nhận black tăng khả năng 10% đa cũng như là 10 speed Vậy với những trang bị thế này thì chúng ta cần cộng bảng C ra sao cũng như là bảng master như nào để cho hợp lý Không để các bạn đợi lâu nữa, bây giờ chúng ta hãy đến ngay với bảng C Đối với bảng C của em nó với level 1200 max level sẽ trên sẽ là sức mạnh sẽ là 706 các bạn hiểu tại sao là 706 không ạ à? vì chỉ khi các bạn cộng đủ 706 thì các bạn mới mang được vũ khí level 1000 vũ khí cuối cùng của RF của Season hiện tại kèm theo đó mắc Agi trong tất cả những điểm có thể còn lại dù vào hết vào Agi và Agi đạt được bây giờ là 379 trên 441 khi đi kèm với rượu cũng như là một sản phẩm đang bị khác của từng server tăng thêm khoảng 10 đến 15 speed nữa là tương đối ổn định sẽ tăng nhân 400 400 speed gần max và máu và năng lượng là sẽ không tăng đối với bảng C như vậy thì điều gì chúng ta sẽ đạt được crit đam 55% 62 phần trăm đam hoàn hảo và 28,86 nhân 29 phần trăm đam double dam và triple dam vẫn là 6 phần trăm do trang bị Cyber hơn mang lại kèm theo đó là 15 phần trăm bỏ qua phòng thủ khá là ổn định một set khá là ổn định hiện tại em này đang mang bên người kèm theo là sói sói vàng và ngựa cộng 13 tăng đẹp tăng đam khá là ổn định ngựa này sẽ lên rung giờ này sẽ lên rung ở season 16 nha các bạn vậy với bảng xe như vậy trang bị như thế thì bảng master như nào đối với bảng master 1 chúng ta sẽ vì đây là nhân vật đi PVM PVE tức là đi trên quái chúng ta tăng tối đa vào khả năng hồi phục hồi phục hồi 10 điểm vào phục hồi máu 10 điểm vào phục hồi mana cũng như là 10 điểm vào phục vụ AG của tim kèm theo đó tăng 20 điểm vào phòng thủ để tăng khả năng đẹp tối đa cho nhân vật kia lên ở các map cao sẽ bị quái đánh rất là đau cộng thêm 10 điểm vào phòng thủ thành công kèm theo đó là tăng mắc hai điểm này vào ô skin cũng như là nhanh nhẹn và không tăng vào ảo ờ, toàn tại sao lại không tăng bảo anh như mình nói được nhưng mình nói ở một video khác về nhân vật Đắk Lắk khi lên season 14 15 chúng ta sẽ có win 4 mà đã có win 1 thì ô này chỉ tăng khi mà anh em sử dụng win 3 còn lên win 4 ô này không có tác dụng nên anh em không đăng và dùng điểm do và ô khác đối với bảng 2 bảng skill thì bảng skill chúng ta sẽ tăng 10 điểm vào attack success rate khả năng phòng tấn công thành công 10 điểm vào Honest Shot chỉ để học skill ở phía dưới 20 điểm vào máu 20 điểm vào mặt ờ, vũ khí 10 điểm vào mana và 10 điểm vào agi dồn 20 điểm đặc biệt vào dark side skill vào 7 để tăng khả năng gây đam và phải học thêm 10 điểm dark side mastery để học được skill group đây là một điều cực kỳ quan trọng và anh em cộng tiếp 20 điểm vào máu để tăng lượng máu tối đa có thể tăng khả năng sống sót cao nhất mà em đã có những kinh được đối với bảng 3 bảng tấn công tăng 10 điểm vào attack PVP và chia đều mỗi điểm vào vũ khí và cộng 10 điểm vào phục hồi máu mỗi khi để quay cộng tiếp 15 điểm chia đều cho mỗi ô vào vũ khí tăng khả năng gây đam ở đây anh này đang tăng vào phục hồi mana. Các bạn nên lưu ý một điều về bệnh cực kỳ tốn mana với skill ảo ảnh. Nên các anh em phải chú ý. Nếu anh em mua đủ máu, đủ mana thì không cần tăng vào ô này. Nhưng mà mình khuyên anh em là thời gian trên khá là dài. Đối với game MU thì anh em nên tăng vào 10 điểm để đi trên cho thoải mái. Và cộng 10 điểm vào phục hồi 100% máu một trong những bảng master khá lợi hại của tất cả các nhân vật khi các anh em có tốc độ đánh cao 20 điểm vào đúc của đam và 20 điểm vào bỏ qua giáp vậy với bảng master 1 như vậy chúng ta sẽ nên tăng bảng master 2 như nào và đây là bảng master 2 của em nó ở đây anh này tăng theo một số ít mà mình nghĩ là mình sẽ tăng lại theo một cách khác có nghĩa là hay hơn anh này tăng vẫn giữ nguyên cột đầu tiên học skill đặt sai tăng skill đam tăng tận tăng diện rộng tấn công tăng tiếp tục tăng skill attack tất cả các ô này anh em tăng mắt tăng lượng đam tối đa gây ra tối đa cao nhất có thể và anh em nên sử dụng là băng như mình đã nói lúc trước F là một nhân vật cực kỳ yếu trong phòng thủ khi mà đi trên quái đặc biệt là quái level sau bám cực kỳ lớn khả năng chịu đựng của RF khá là yếu khi mà bị hai ba quái dồn lại lượng máu tụt cực kỳ nhiều và máu RF không bao nhiêu khi mình không tăng vào máu ở bảng C vì vậy anh em nên tối đa vào băng làm làm cái khả năng làm chậm cũng như là như anh này tăng 10 điểm vào book của skill băng sẽ làm quái giảm khả năng tấn công giảm lượng đan mà rồi em nhận phải tối đa có thể bên bảng bonus anh em chú ý nên tăng vào 40 ôm max và máu điều này là một điều cực kỳ quan trọng đối với TVF khi mà không tăng vào máu ở bảng cột C tiếp tục Osta Osta thì tùy mỗi người nhưng theo mình là nên tăng mặt của Agi khi mà lượng Agi mình chưa đạt được tốc độ đánh chưa đạt được tối đa 20 điểm vào đẹp tăng khả năng đẹp 10 điểm vào đẹp của win khi anh em sử dụng win 4 thì nên tăng vào hai ô này cũng như ô dưới tăng đạp và tăng đẹp vào của win tiếp theo đó ở đây mình thích hơn là sử dụng skill down này mình nghĩ là nên tăng 40 điểm vào skill down và dồn lại 30 20 điểm cho attack power và 10 điểm cho star này thôi chứ không nên tăng như vậy nhưng mà anh em có thể tham khảo vậy với cách tăng như thế thì lượng đam của em nó gây ra như thế nào đối với các map cao ở level sau bây giờ chúng ta hãy đến với map tiếp theo ok chúng ta sẽ đến với map ab3 để test đam em nó map ab3 1030 đâm đâm cực kỳ ổn định khả năng đâm quái cũng khá là tốt đấm liên tục múc múc múc một số video trước một số anh em hỏi mình là tại sao lại có đam màu trắng đam màu trắng là đam ở cột putnik đam thuộc tính nha nhé nó sẽ gây 16 phần trăm máu tối đa của quái khi mà bị dính 25 quá là khủng bám cao nhất 600 600 ca đăng mục mục mục mục khá là tốt Vậy đối với map cuối cùng em nó có thể trên hay không? Và khả năng sống sót của em nó như nào? Ta sẽ đến ngay bây giờ. Chúng ta sẽ đến ngay bây giờ. Chúng ta sẽ đến ngay với map cá rông, map 1050, map cuối cùng của season 15.3 khi update season 15 uh, à, season 16 mình hy vọng là em nó sẽ trên được đấm nào đấm ui anh em vào thấy không máu tụt máu mình tụt khá là nhiều nhưng mà bởi vì mình tăng vào ô hồi máu phun 100% máu nên lượng máu mất đi bao nhiêu thì khi mà đánh quái thì tỷ lệ hồi 100% máu khá là cao đam cũng cực kỳ ổn định khi mà đi kèm với Putnik khá là tốt không để nỗi nào sống sót là 100% không có gì phải bàn cả với một lượng đam gây ra như vậy thì khả năng em này đi solo tất cả các map là cực kỳ tốt cũng không phế lắm so với mọi người thường nói hy vọng trong thời gian sắp tới mình có thể trẻ em nó với khả năng đi PVP với skill ảo ảnh này và mọi người đừng quên like cũng như là đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của cụ Đại Gaming xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo bye bye